đây là hai chiếc máy chống ghi âm một chiếc DBA 2 năm đầu phát ra đời cách đây lâu khoảng năm 2013 chúng tôi mua là khoảng năm 2014 những năm này chúng tôi bán rất nhiều loại sản phẩm này nhưng sau đấy đến khoảng 2015 thì chiếc máy này là bắt đầu lỗi thời chúng tôi cũng giữ lại một số máy không bán nữa còn đây là một chiếc máy chống ghi âm loại nhỏ 18 đầu phát đây là chiếc máy thế hệ mới hoàn toàn làm bằng nhôm công nghệ của 2018 nếu mà để ngang thì hai chiếc máy này cái cỡ cũng không không không không hơn kém nhau là bao nhiêu nhưng chiếc máy này thì đặt đứng con chiếc máy này thì đặt vòng chúng ta được tạo chiếc máy này ra đây chiếc máy này thì cũng có điều khiển từ xa 2018 về 2018 thì có điều khiển từ xa bật tắt bằng điều khiển từ xa trang trong những việc chống ghi âm ở khoảng cách gần thì có thể đặt máy trong túi chứ không cần phải lấy máy ra ngoài ờ, vì túi này là có được chế tạo túi này được chế tạo đặc biệt mà có thể xuyên, chống ghi âm có thể xuyên qua được chúng ta test thử chiếc máy BDA 2 đời cũ hay năm đầu phát chiếc iPhone 10 và một chiếc iPhone đây là một chiếc 6S bắt đầu từ iPhone 6 trở đi thì là trên mỗi chiếc iPhone là có 3 chiếc micro một mic nằm ở vị trí này một mic nằm ngay trong loa ở trên này nằm bên cạnh loa gọi là mic trên đây là mic dưới và đây là mic sau là nằm ngay sát camera để thu âm khi quay phim đối với chiếc điện thoại iPhone thì có hệ thống lọc tiếng ồn bất kỳ khi nào uh, iPhone cảm nhận được máy thu âm của iPhone cảm nhận được tiếng tiếng ồn môi trường rất lớn thì khi đấy độ nhạy ghi âm sẽ giảm đi khoảng 10%, tự động giảm đến 10%, tức là máy thu âm, máy ghi âm sẽ, iPhone sẽ thu nhỏ hơn, thu âm nhỏ hơn và các mic này sẽ không các mic trên và mic sau sẽ không thu nữa và chỉ iPhone chỉ chuyển về thu âm ở mic dưới cùng sát giọng nói khi đàm thoại và chỉ thu được trong khoảng cách hẹp gần do đó việc chống ghi âm cũng trở nên riêng đối với dòng sản phẩm iPhone là cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì trong thực tế thì là à, đối tác thường ngồi đối diện với nhau và chúng ta chống ghi âm máy chống ghi âm sẽ tác động vào phía đầu của phía đầu và hai bên góc của của iPhone hơn là phía đít mà khi không tiếp cận được phía đít của máy ghi um, mic ở row dưới của máy ghi âm um, thì gần như là rất khó chống được ghi âm um, đối với những cái máy chống ghi âm nhỏ mỏng như kiểu như thế này mỏng và thấp những cái máy ghi âm đời máy chống ghi âm đời cũ là gần như rất khó có thể chống được ghi âm đối với những chiếc điện thoại iPhone trong tình huống thực tế bây giờ chúng ta test thử trường hợp 1 trường hợp 1 khi chúng ta quay quay micro dưới tức là phía dưới phía dưới của chiếc iPhone về hướng về hướng của máy chống máy chống ghi âm đây là trường hợp mà chống được tôi bật thử Vâng, và trường hợp 1 là khi mà micro dưới phía dưới của chiếc iPhone quay về hướng của máy chống gương thì loại nhỏ thì là có thể chống được. Chúng ta kiểm tra là đây là trường hợp mà chống được, các bạn thử Vâng, và trường hợp 1 là khi mà micro dưới phía dưới của chiếc iPhone quay về hướng của máy chống gương thì loại nhỏ thì là có thể chống được. Trên iPhone 6s cũng vậy. Trường hợp 1 Trường hợp 1 khi chúng ta quay quay micro dưới tức là phía dưới phía dưới của chiếc iPhone về hướng về hướng của máy chống máy chống ghi âm đây là trường hợp máy chống ghi âm tôi bật thử Vâng, trường hợp 1 thì là khi mà mic khi mà hướng của hướng đầu phát của máy chống âm và và hướng của micro dưới của iPhone tức là phía dưới của chiếc iPhone cùng hướng với nhau thì chống rất dễ tuy nhiên tình huống này là gần như không có trong thực tế vì thực tế thì tất cả những người thu âm đặt máy thì đều đặt phía tất cả các đối tác khi ngồi nói chuyện thì thường thường có xu hướng là ngồi đối diện nhau và người ta sẽ đặt phía đầu máy đầu iPhone về phía đối tác hoặc phía dưới iPhone về phía bản thân họ chứ họ không đặt trong tình huống ngược như thế này mà thực tế họ sẽ đặt máy như thế này khi mà khi mà đầu khi mà phía trên của chiếc iPhone phía đầu của chiếc iPhone đây trường hợp thứ hai khi mà phía micro dưới của chiếc iPhone là ngược chiều với máy chống cái âm thì gần như là không thể chống được chúng ta bật máy chống cái âm xa à, chiếc máy chống ghi này không có điều khiển từ xa nên rất bất tiện đây là đoạn file ghi cá lồng một hai và bốn cá lớn Vâng, rõ ràng là trong trường hợp khi mà micro dưới, phía dưới của chiếc iPhone là ngược chiều với máy chống ghi âm thì gần như là không thể chống được, vẫn bị lọt tiếng rất nhiều. Để kiểm tra trên iPhone 10. Rất nhỏ cho thấy iPhone 10 cũng là nghe rất rõ tuy nhiên điều này đã được khắc phục đối với tuy nhiên thì cái hiện tượng này đã được khắc phục với những cái máy thế hệ mới năm ra đời năm 2018 hoặc cuối năm 2017 ví dụ như những chiếc điện thoại nhiều đầu phát này mặc dù rất nhỏ nhưng mà lên tới 18 đầu phát chúng ta để đây chúng ta bật ghi âm đã tắt máy chống ghi âm vâng chúng ta thấy là đối với những chiếc máy chống ghi âm đời 2018 thì tình huống quay ngược hướng micro dưới của iPhone với máy chống ghi âm thì vẫn có thể chống được chúng ta kiểm tra với iPhone trên iPhone 10 thì là chống máy chống rất tốt trên tình huống mà micro quay ngược xem từ trên iPhone 6s trường vâng chúng ta thấy là đối với vâng thì như vậy là trên iPhone 6s và iPhone 10 là không khác nhau đều đều chống được hết đây là cái ưu điểm của cái tiến bộ của chiếc máy chống game đời 2018 và những cái chiếc máy chống game đời cũ BD2 loại năm đầu phát thực tế bây giờ những chiếc máy này vẫn chiếc máy năm đầu phát vẫn còn bán trên thị trường nhưng mà có lẽ nó cũng đã hết ừ, vai trò lịch sử của nó việc chống gươm đối với những chiếc máy năm đồ phát trong thực tế bây giờ là không không có nhiều giá trị thực tế